Hello. hôm nay dân linh lựa bạn đã phức tạp ngày đến hết lòng họ hàng bà con tình sớm lớn gì cũng cầu dân linh thanh thản nhẹ nhàng nhẹ thế dính thôi nó chim có tổ người có tông ngày để đi từ biệt từ đường giao từ đường không cha mẹ ông bà ông thờ thôi hết dạ dạ khánh khánh khánh lúc giờ dạ, lên nhà con lên nhà lên nha rồi cô thả đi đi đây luôn đây luôn em em Chạy liếm nãy hả? Hả? Chạy liếm rồi. Ai? Rồi nó mãi là nãy giờ nãy giờ. Ờ. Chạy ờ, nó nó đủ cà mà. À, hả? Ờ à, vậy chứ tụi mới nhiều khi mình về tới nhà nó chưa tới nữa. ờ chịu qua tôi vô đây trước, ổng đi trước lâu lắm đó mà tôi vô trước nhất. ghê của phim của mình là quay đúng bài bản đẹp lắm chứ không phải giống như bên tào lao quay không có được, đang quay đám cưới ra ban sát ra Bậy không mình tao quay tao lấy góc cạnh này kia chứ. con cặc mày nè mày nói chuyện gì mày Chị, này đi rước mở phần heo á nó hút, nó hút ờ, cái phần heo lên á nó hút phần ờ, hàm á đổ gốc cao su đó